Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp à, Thế anh em Hôm nay mình xin phép được giới thiệu cho anh em Một cái dòng sản phẩm Mang tên là kính áp tròng nhìn xuyên bài Thì à, đây Trên video của anh em Đây là những cái mắt kính áp tròng nhìn xuyên bài Đấy. <coughs> Rất là nhiều đúng không anh em Bên Tuân Macau Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề Thì luôn cung cấp cho anh em Những cái dòng sản phẩm tốt nhất thị trường này Giá rẻ đúng không? Đấy. Anh em cần hàng gì bất kể hàng gì nhé ngoài dòng kính áp tròng này ra còn rất là nhiều dòng khác về bài lá về sóc đĩa bịp cũng như là tài xỉu thì anh em cần bất kỳ dòng sản phẩm gì thì cứ nhanh tay liên hệ với hotline của Tuân macao 0844 1749 nói về dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài này này anh em nhé trên thị trường có rất là nhiều mẫu mã từ những loài à, Tuân macao thì à, cung cấp tất cả nhé từ những cái loại giá rẻ như là hộp gỗ này cho đến à, trung cấp như là hộp nhôm Đấy. cao cấp nhất chính là những cái dòng hộp da thì uh, anh em tùy vào mức tiền cũng như là tùy vào kinh tế của anh em thì anh em sẽ lựa chọn cái dòng uh, kính áp tròng phù hợp nhé về chất lượng uh, các dòng kính thì nó cũng như nhau thôi Đấy. dòng cao cấp thì nó sẽ giúp anh em đeo uh, thích mắt hơn Đấy. rất nhiều anh em đeo thử cái dòng cao cấp thì chỉ muốn mua dòng cao cấp thôi nên là anh em cần những dòng cao cấp như thế này thì hãy liên hệ với Tuân Macau nói về kính áp tròng nhìn xuyên bài thì à, để chơi được anh em ngoài cái bộ kính này ra đấy, hai mắt kính này một bộ kính anh em sẽ được tặng thêm hai mắt kính và một bài đấy, quan trọng nhất chính là bài anh em phải đưa được bài vào khi đưa được bài vào mà anh em dùng kính áp tròng nhìn xuyên bài thì đảm bảo với anh em luôn là anh em không đánh không khác gì bài ngửa luôn ạ đấy, đánh không khác gì bài ngửa có thể đọc được điểm từng lá bài một nhìn thấy từng lá bài một về cái à, nói về bài <coughs> bài của kính áp tròng này anh em nhìn này đây là một mẫu bài ca xanh nhé mình à, mở hộp cho anh em xem không khác gì bài bình thường đúng không ạ nhưng mà trên lưng mỗi cái lá bài này in đã được in một cái chất à, đặc biệt chỉ khi nào anh em đeo kính lên thì anh em sẽ nhìn được với từng lá bài một nó sẽ có một cái ký hiệu riêng thì tí nữa mình sẽ cho anh em à, test thử và trải nghiệm nó như thế nào khi đeo kính lên thì anh em sẽ nhìn được từng lá bài một nó như thế nào nhé đây còn bằng mắt thường này bằng mắt thường qua video anh em nhìn này bài kính thì không khác gì bài chợ rồi đây. bài kính của nó thì không khác gì bài chợ đây mình sẽ <coughs> đây anh em nhìn nhé đây là một cái mắt kính nhé mình sẽ lấy một cái mắt kính này ra và tán nhỏ nó ra để cho anh em xem với những dòng cao cấp như thế này thì anh em đeo lên mắt rất là thích mắt Đấy, không bao giờ có chuyện bị cộm hay là bị đỏ Đấy. Đấy, bỏ ra và bột này nó đi vào trong này mình lấy ra vậy đây này anh em nhìn này đây là một cái len kính mình đã tán nhỏ ra đây một cái len kính anh em nhìn thấy không đây là cái len kính của anh em tòng nhìn xuyên bài này Đấy, ở trong lọ này mình đã tán ra và gắn vào camera cho anh em xem nhé anh em theo dõi nhìn qua camera này cũng nhìn như nhìn qua mắt anh em thôi nhưng mà nhìn qua mắt anh em thì nó sẽ sắc nét hơn nhiều so với camera điện thoại đúng không anh em Đấy, anh em thấy chưa khi anh em đeo vào mắt anh em sẽ nhìn như thế này, này. À. đây là với những cái bộ bài kính áp tròng nhìn xuyên bài em thấy không thấy ký hiệu của ờ, trên lưng không nhìn rất là rõ này là gì này dạ, tí nó được xong em gửi này này từng lá bài một Đấy. khi anh em đeo lên thì nó sẽ là như vậy đó Đấy. anh em nào chưa biết thì ờ, đây đây là là át là át này anh em nhìn thấy không ký hiệu chữ át này nhìn qua đấy đúng không ạ nhìn rất là rõ luôn là 9 này đọc từng lá bài một cho anh em xem chị à là 6 7 này chữ thập này là lá 10 này anh em ạ ký hiệu chữ thập này đấy. bỏ ra không nhìn thấy gì nhưng qua mắt kính này chữ thập đấy. thì đấy nhìn rất là rõ nét như thế này thì chẳng nhẽ anh em không thể đọc được điểm của người ta đây ký hiệu của lá 9 này anh em nhé anh em chú ý cho mình đây là ký hiệu của lá 9 Ừ. tròn và móc xuống Đấy, là ký hiệu của là chín tám này anh em cũng có thể biết được chất của nó nó sẽ ký hiệu là chín có gạch ngang bên trên này là lá chín à, là sáu có gạch ngang đây mình là sáu có hai cái gạch ngang ở trên dưới như thế này thì là lá sáu tép này lá 10 này mình có thể đọc được từng chất một lá một nhé lá 10 này anh em nhìn này ký hiệu ở hai góc này, này anh em nhìn thấy không ạ góc này và góc trên thì nó sẽ là là 10 gì Đấy, 10 rô nha anh em ký hiệu ở hai góc trên ở đây gạch ngang 6 tép này à 5 tép này ừ. chuẩn xác không ạ 6 này mà có hai cái chấm anh em nhìn không chấm góc này và chấm góc bên trên này nó là 6 cơ Đấy. <coughs> từng cái ký hiệu chất để anh em biết chất biết điểm của người ta Đấy, rất là rõ ràng đúng không ạ ba bích này Đấy. rất là đơn giản như thế thôi thì áp dụng vào cuộc chơi thì cũng rất là đơn giản thì anh em nhìn được từng lá bài một vậy anh em sẽ bắt những cái nhà nào điểm thấp hơn mình Đấy. rất là chuẩn xác liêng ba cây chơi rất là ok Đấy. cái này anh em cũng có thể áp dụng cho phỏng này sâm lốc đều được nhất là phỏng phỏng thì anh em có thể nhìn được bài giấy bài nào Đấy nhìn được người ta đang chờ cây nào anh em cũng có thể nhìn được rất là ok liêng thì à, ba uh, cây thì biết điểm của họ Đấy. mình chia một bài cho anh em xem anh em nhìn anh em đọc được điểm không ạ Đấy. nhìn rất là rõ điểm luôn G Q 7 bài này 7 điểm này, anh em nhìn bài 7 điểm mở cho anh em xem này GQ7 này chia một cách hoàn toàn xanh chín mình đọc được điểm từng bài một Đấy chơi liêng thì anh em sẽ biết nhà nào sẽ tố láo Đấy, khi nhìn được điểm người ta đúng không ạ rất là đơn giản Đấy, thì anh em muốn đặt mua những con kính ép tròng nhìn xuyên bài này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Tuân Macao theo hotline 0844 1749 hoặc là 097 Vậy, hoặc là anh em có thể kết bạn Zalo với mình nhé hoặc là có thể à, comment trực tiếp xuống bên bên dưới số điện thoại của anh em nhân viên bên mình sẽ điện và tư vấn cho anh em Đấy thì à, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ là ấn đăng ký kênh để nhận được nhiều cái khuyến mại khi mua dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài này nhé cảm ơn anh em xin chào anh em